Những câu đố hay nhất, hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. Những câu đố hay về đại dương. Câu 1, đại dương bao phủ khoảng bao nhiêu phần trăm bề mặt trái đất? A. 70%, B. 80%, C. 90%. Đáp án A. Trái đất có một đại dương toàn cầu bao phủ 70% bề mặt. Đại dương toàn cầu này được phân chia theo địa lý thành các vùng được đặt tên riêng biệt, mà người ta vẫn gọi là đại dương, gồm Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Nam Đại Dương và Thái Bình Dương. Nói cách khác, mỗi đại dương này là một đại bộ phận quy ước của đại dương toàn cầu. Câu 2. Đâu là đại dương mới nhất được đặt tên? A. Đại Tây Dương B. Ấn Độ Dương C. Nam Đại Dương Đáp án C. Nam Đại Dương là đại dương mới nhất được đặt tên. Nam Đại Dương rộng 20,3 triệu km vuông, tương đương với diện tích của Nga và Ấn Độ cộng lại. Bờ biển kéo dài gần 18.000 km. Độ sâu trung bình là 4.000 đến 5.000 m. Điểm sâu nhất nằm ở rãnh South Sandwich với độ sâu 7.236 m. Câu 3. Đại dương nào lớn nhất và sâu nhất? A. Ấn Độ Dương B. Thái Bình Dương C. Đại Tây Dương Đáp án B. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất và sâu nhất trên trái đất, với diện tích 165,25 triệu km vuông. Đại dương này chiếm tới 1 phần 3 tổng diện tích bề mặt địa cầu, toàn bộ phần đất liền trên trái đất cộng lại, khoảng 150 triệu km vuông. Vẫn chưa thể phủ kín bề mặt vùng đại dương này, Thái Bình Dương trải dài từ Bắc Băng Dương ở phía Bắc tới Châu Nam Cực ở phía Nam. Chiều rộng hướng Đông Tây, đoạn rộng nhất lên tới 19.800 km, ngăn cách châu Á, châu Đại Dương với châu Mỹ, Thái Bình Dương có độ sâu trung bình đạt 4.280m. Điểm sâu nhất của đại dương nằm ở rãnh Mariana, sâu 10.911m. Đây cũng là điểm sâu nhất của lớp vỏ trái đất. Câu 4. Đại dương nào nhỏ nhất? A. Bắc Bằng Dương B. Nam Đại Dương C. Đại Tây Dương Đáp án A. Bắc Bằng Dương là đại dương nhỏ nhất trái đất với diện tích gần 14,1 triệu km vuông. Dù nhỏ nhất, nó vẫn lớn hơn Mỹ gần 1,5 lần. Bắc Bằng Dương giáp với Mỹ, vùng Alaska, Nga, Canada, Na Uy và Đan Mạch. Vùng Greenland, độ sâu trung bình của đại dương này là khoảng 1.205m, điểm sâu nhất là 5.567m. Câu 5. Các dải băng Nam Cực được hình thành và tan ra trên đại dương mỗi năm gần gấp đôi kích thước của đất nước nào? A. Nga B. Hoa Kỳ, C. Canada. Đáp án B. Hoa Kỳ Câu 6. Các đại dương trên thế giới chứa gần bao nhiêu tấn vàng? A. 10 triệu B. 15 triệu C. 20 triệu Đáp án C. 20 triệu Câu 7. Nhiệt độ trung bình của đại dương là bao nhiêu? A. 2 độ C B. 3 độ C C. 4 độ C Đáp án A. 2 độ C Câu 8. Hoạt động núi lửa tập trung ở vùng biển nào? A. Nam Thái Bình Dương B. Ấn Độ Dương C, Đại Tây Dương. Đáp án A. Nam Thái Bình Dương Câu 9. Bắc Bằng Dương là đại dương có diện tích lớn nhất, đúng hay sai? A. Đúng B. Sai Đáp án B. Sai. Nếu bạn trả lời không trúng câu này thì hãy xem lại câu hỏi số 3 nhé. Câu 10. Nhiệt độ đóng băng của các đại dương vào khoảng bao nhiêu độ C? A. Âm 10 độ C B. Âm 5 độ C C. Âm 1,9 độ C Đáp án C. Âm 1,9 độ C Câu 11 dưới những áp lực vô cùng lớn của đại dương, nhiệt độ của nước biển có thể tăng lên cao nhất bao nhiêu độ? A. 400 độ C B. 500 độ C C. 600 độ C Đáp án A. 400 độ C Câu 12 Đại dương nào chứa hàm lượng muối cao nhất thế giới? A. Thái Bình Dương B. Đại Tây Dương C. Ấn Độ Dương Đáp án B. Đại Tây Dương Câu 13. Sóng biển là gì? A. Hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng B. Sự chuyển động của nước biển từ ngoài khơi xô vào bờ C. Hình thức dao động của nước biển theo chiều ngang D. Sự di chuyển của các biển theo các hướng khác nhau Đáp án A. Sóng biển là hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng. Câu 14. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là gì? A. Các dòng biển B. Gió thổi C. Động đất, núi lửa D. Hoạt động của tàu bè, khai thác dầu ngoài khơi Đáp án B. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là do gió thổi Câu 15. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sóng thần là gì? A. Động đất ngầm dưới đáy biển B. Sự thay đổi áp suất của khí quyển C. Chuyển động của dòng khí xoáy D. Bão, lốc xoáy Đáp án A. Động đất ngầm dưới đáy biển Câu 16. Dấu hiệu nhận biết sóng thần là gì? 1. Cảm thấy đất rung nhẹ dưới chân khi đứng trên bờ biển. 2. Nước biển sủi bọt và có mùi trứng thối. 3. Nước biển đột ngột rút ra rất xa bờ. 4. Sóng biển đánh mạnh vào bờ. 5. Nước biển chuyển màu lạ. Có tất cả bao nhiêu ý đúng trong các câu trên? A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. Đáp án B, dấu hiệu nhận biết sóng thần là cảm thấy đất rung nhẹ dưới chân khi đứng trên bờ biển, nước biển sủi bọt và có mùi trứng thối, nước biển đột ngột rút ra rất xa bờ.